Xin chào các bạn đến với khoa học uh, lập trình react cơ bản. Thì bữa nay là buổi 25 thì tôi sẽ đi demo cho các bạn tạo ra một cái template website và tôi sẽ đi hướng dẫn các bạn sử dụng cái thằng tinh để mà demo cái việc mà chúng ta di chuyển giữa các trang khác nhau. Rồi, bây giờ tôi sẽ mở cái à, tool à, viết source Code lên và bây giờ tôi sẽ đi hướng dẫn các bạn làm. Thì ba uh, cái phần uh, trong file app này tôi sẽ xóa đi. rồi bữa trước thì ở mà trong cái mấy cái file uh, demo trong cái file index.js này thì mấy cái router này tôi sẽ bỏ đi này tôi sẽ Ctrl Z để mà trả lại à, cái cái suộc nó như ban đầu thì bây giờ tôi sẽ đi hướng dẫn các bạn à, tạo ra cái phần menu header này bên này thì ở trong cái folder src này tôi sẽ tạo ra một cái folder là component này rồi trong cái component này tôi sẽ tạo ra một cái file là header.jsx này. Thì ở bữa trước thì ở cái project là demo second project thì tôi cũng đã hướng dẫn các bạn tạo ra một cái menu header thì tôi sẽ copy nó qua này. Đây, tôi sẽ copy cái code bên này qua này. Rồi tôi cũng ờ, copy cái code uh, ờ, SCS này qua luôn này đây trong cái folder component này tôi sẽ tạo ra một cái file nữa là header.cs rồi tôi đi cho xây này thì tôi bây giờ tôi sẽ đi gọi cái header này ở trong cái file app.cs này Đó, thì tôi sẽ import cái file header cho nó như vậy rồi bây giờ tôi sẽ đi cho xây này à, ngoài ra tôi cần à, phải cài đặt cái thằng sát nữa nó đang báo lỗi ở cái thằng sát này đó thì bây giờ tôi sẽ đi cài đặt cái thằng sát này thì tôi sẽ có lệnh là jan add sát để cài đặt rồi bây giờ nó đã cài đặt xong thì bây giờ tôi sẽ gen tạt lại cái đồ z này đó thì cái trang à, cái ứng dụng của tôi giờ nó tạo như vậy tuy nhiên thì nó có một số cái style không được đẹp lắm thì tôi sẽ đi chỉnh lại này thì cái chỗ này nó nó, nó cái phần menu header này nó có có khoảng ở trên này thì tôi sẽ đi chỉnh lại cái à, margin top cho cái thẻ body đây, trong cái file à, add uh, thì mấy cái à, mấy cái không cần thiết tôi sẽ bỏ đi này tôi sẽ có cái thẻ body thì tôi sẽ viết style cho cái thẻ body là margin top là bằng à, âm uh, à, 21 pixel rồi bây giờ tôi đi cho say này đó thì bây giờ cái khoảng trống ở bên trên thì nó đã mất rồi đó rồi tiếp theo thì chẳng hạn như là trong cái file app.js này thì bây giờ ở chỗ này tôi sẽ cho nó thẻ div này div này tôi sẽ có cái à, dùng để mà sâu lên cái cái cái phần main content ở giữa giữa này rồi theo thì là chỗ này tôi sẽ có cái uh, là footer rồi để phân biệt được cái giữa cái phần ờ, main content với lại cái phần ờ, footer thì tôi sẽ có cái thẻ hr hr là tôi sẽ sâu lên một cái cái đường kẻ để phân biệt rồi theo tôi sẽ đi tạo ra cái footer component này thì trong cái folder component này tôi sẽ tạo ra một cái file là footer.gx chẳng hạn rồi tôi sẽ gõ là rsf rồi tôi nhấn enter ở trong này chẳng hạn như là tôi sẽ để một cái để ờ, h2 và tôi sâu lên cái tag là footer chẳng hạn rồi tôi cho xây này rồi bên này tôi sẽ import ờ, cái footer này vô này rồi tôi cho xây này đó thì bây giờ các bạn thấy là cái footer nó sâu lên như vậy rồi cái phần ờ, main main content ở giữa thì chẳng hạn như là chỗ này tôi sẽ cho nó cái style mình sẽ cho nó cái uh, hay bằng 80 vi hay chẳng hạn đó rồi tôi cho say này đó thì bây giờ các bạn thấy là cái phần ờ, đây còn ten này nó đã sâu động lên rồi này đây là phần footer này rồi chẳng hạn như là cái chỗ cái cái cái file after.js này thì cái cái thẻ à, app này tôi sẽ bỏ nó đi đó rồi kể cho app bằng app này tôi sẽ bỏ đi này rồi tôi cho say này đó thì cái giao diện bây giờ nó sẽ sau như vậy rồi bây giờ tôi sẽ đi hướng dẫn các bạn uh, sử dụng cái đằng uh, router để mà apply cho cái việc mà chúng ta di chuyển giữa các uh, trang khi mà chúng ta nick vô cái phần menu ở trên header này thì chúng ta cần phải sử dụng cái thằng uh, ờ, browser ờ, router thì các bạn phải vô cái trang uh, reactrouter.com này và các bạn vô cái mục uh, browser router này tìm hiểu này đó thì thường thường uh, để mà xử lý cái việc uh, điều hướng giữa các trang thì chúng ta sẽ thường thường uh, sử dụng cái thằng uh, browser router này là phổ biến nhất thì bây giờ tôi sẽ đi xuống nữa sau tôi sẽ copy chỗ này này tôi sẽ vô cái file index.js này bây giờ tôi sẽ bỏ nó vô đây rồi tôi sẽ import tôi sẽ import bằng tay đi nó không hiểu thì tôi sẽ import nó bằng tay đây tôi sẽ import nó từ cái thằng React Data DOM như vậy đó, và tôi sẽ bỏ cái ờ, app component của tôi vô cái thằng Dozer ờ, Router này rồi tôi cho xây này rồi tiếp theo thì ở ờ, bên cái trang header này thì để mà di chuyển giữa các trang thì đối với mỗi trang thì chúng ta cần phải tạo ra một cái group thì tôi sẽ đi làm như sau thì tôi sẽ tạo ra một cái group như vậy tôi sẽ import nó rồi và tôi sẽ cho nó cái thuộc tính là path này tôi sẽ vô cái đường dẫn là xoẹt này xoẹt tức là vô cái à, trang home này đó và tôi sẽ gọi cái uh, à, component và tôi sẽ cho nó cái component home đó thì bây giờ tôi sẽ tạo ra cái à, command home cái pay home thì chẳng hạn như trong folder src này tôi sẽ tạo ra một cái folder nữa là folder pay này là tôi sẽ tạo ra cái uh, à, component à, home này đó tôi sẽ tạo ra cái file home.jx này tôi sẽ gõ rsf và tôi nhấn enter để nó tạo ra cái component cho tôi này chẳng hạn chỗ này tôi có thể h2 h này và tôi sẽ để ở đây là home page chẳng hạn đó rồi tên do say này rồi bên này tôi sẽ import cái à, file home vô này đó thì à, tôi giải thích cho các bạn là thì khi mà chúng ta nick vô cái à, rào từng cái cái path là là xuyệt như vậy thì chúng ta sẽ render ra cái trang home này rồi tôi cho say này rồi ngoài ra thì cái trang cái file header.js này thì tôi cần phải update lại ở chỗ này thì tôi sẽ cho lại cái giá trị vô chỗ này là xuyệt này đó cái cái cái test à, hôm này tôi phải để vô trong mấy cái trong cái thẻ A cho bài này rồi chẳng hạn là dị ứng với cái à, menu thứ hai là menu ở bao này thì tôi sẽ duyệt cho ở bao này đó rồi cái test tôi cũng update lại bữa trước à, cái chỗ này cái test tôi để sai đó tương tự mấy cái menu khác thì tôi cũng có cái URL tương ứng với nó chẳng hạn đó thì tôi sẽ update lại cái test này thì mấy cái chỗ href này tương tự thì mấy cái bay khác mấy cái menu khác thì các bạn cũng update lại cái url tương ứng còn trong cái project của tôi thì tôi sẽ demo cho các bạn uh, hai cái à, menu home about thôi thì nên là mấy cái menu này tôi sẽ để là cái chỗ thăng như vậy rồi bây giờ tôi sẽ đi cho say này rồi bây giờ tôi sẽ lên trình duyệt này thì nó đang báo lỗi là nó kêu là cái dao này nó chỉ là được sử dụng như là một cái ờ, phần tử con của cái thằng root ờ, root ờ, có s này này đó thì tôi sẽ đi bao nó lại cái chỗ trong cái file app này cái chỗ root này tôi sẽ bao nó lại ở trong cái cái root cha này tôi sẽ import cái root root uh, cha root có s này đó thì cái đây là một cái root con thì tôi sẽ di chuyển cho vô cái cái root uh, là cái root có s tôi sẽ bao nó ở ngoài như vậy đó rồi bây giờ tôi cho xây này đó thì bây giờ các bạn thấy là hết lỗi rồi này đó đó chẳng hạn như tôi nick cho cái menu home này đó, thì nó sẽ show lên cái homepage như vậy ví dụ about này thì nó sẽ chuyển cái URL đến cái chuyển about như vậy tuy nhiên là cái trang about tôi chưa có có tạo ra thực ra là nó nó nó không có show lên gì thì bây giờ chẳng hạn như là tôi sẽ copy chỗ này này rồi chỗ này tôi sẽ duyệt chỗ about này đó rồi tôi sẽ có cái component about rồi tiếp theo thì trong cái folder pay folder pay tôi sẽ tạo, tạo ra cái file là about.zx này đó rồi tôi sẽ có là rss này tôi nhấn enter này rồi tương tự chỗ này tôi có cái thẻ là h2 này và tôi sẽ để chỗ này là about pay chẳng hạn rồi tôi cho say này rồi đó. bây giờ tôi sẽ quay lại cái trang app mà tôi sẽ import cái trang about rồi này đó rồi tôi cho say này rồi bây giờ tôi sẽ lên trình duyệt này đó thì các bạn thấy là nó sâu lên được cái test ở ba page cho tôi rồi này đó rồi tôi đích lại cái menu home này đó thì chỗ này nó sâu lên là home page này đó đích chỗ ở bao này đó thì nó sâu lên ở bao page này đó thì tương tự thì các bạn có thể làm cho mấy cái menu khác của các bạn như là ở bao work service vân vân đó thì bữa này tôi chỗ này thì tôi chỗ cái file header.js thì tôi chỉ demo cho hai cái menu home và ở bao earth thôi đó thì tương tự thì mấy cái menu khác thì các bạn cũng apply tương tự các bạn cũng update à, mấy cái URL này tương tự cho nó đó thì như vậy là hôm nay tôi đang hướng dẫn các bạn à, demo tạo ra một cái à, template website sử dụng với lại thằng routing thì đây chỉ là một cái demo cơ bản thì ngoài ra thì cái trường hợp liên quan đến routing này thì nó còn rất là nhiều các thành phần khác nhau ví dụ như là khi mà các bạn à, đi do một cái đường dẫn không xác định nào đó chẳng hạn bị bạ nào đó thì chúng ta cần phải xử lý ví dụ như là trả về một cái trang not found và trong trường hợp mà chẳng hạn như là chúng ta cần phải xử lý việc à, cái tay cái trạng thái như là chúng ta cần phải xử lý cái việc mà mấy cái query string ở trên à, cái URL vân vân đó thì để làm việc được với mấy cái đó thì các bạn có thể à, do cái khóa học uh, lập trình React chuyên sâu của tôi thì các bạn có thể do cái khóa học uh, nếu mà các bạn nào tham gia vào cái khóa học React chuyên sâu này thì các bạn có thể do cái chương uh, 5 này đó thì ở trong này thì có rất là nhiều cái cái các bài học khác nhau ví dụ là xử lý một cái URL not found này rồi trường hợp mà cái file nó bị nested rồi navigate vân vân rồi chúng ta cần phải à, xử lý cái việc mà filter cái URL rồi xử lý cái tay với lại URL vân vân rồi chẳng hạn như là chúng ta cần phải xử lý mà chúng khi mà chúng ta uh, nick cho một cái menu nào đó thì chúng ta cần phải ạc đi cái menu đó lên ví dụ như là tôi nick cho cái menu ở bao này chẳng hạn đó thì chúng ta cần phải cái cái phần menu about này chúng ta sẽ muốn muốn là cho lên sâu lên là active gì, gì đó thì thì hiện giờ thì nó chưa active này đó thì nếu mà đó là những cái phần mà nội dung nâng cao thì các bạn để tham gia vào cái khóa học uh, ờ, React chuyên sâu này của tôi đó thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn ở cái khóa học này đó thì uh, bữa nay tôi xin tạm dừng video dẫn của tôi tại đây hẹn gặp lại các bạn ở các video theo